alo alo alo alo alo hello phương mày há làm gì rồi alo alo ờ, cái gì trận này nào phải giết nó luôn mẹ lúc nào vào phương anh mày hai trận làm quỷ liên tục rồi anh ơi sao thế được anh anh gì em à anh không thấy mày anh cẩn thận đấy mày lắm rồi anh cẩn thận đấy cái đuôi cái đuôi trong cái đuôi lâu ngày nó cũng lộ ra thôi anh ạ đuôi nào có quỷ có đuôi tao con người con ơi anh đi anh cứ thía như này nguy hiểm lắm Found Oh em em là thằng cầm sóc lọ nha rồi để, để, để thằng nước ngoài em ơi em là thằng cầm sóc lọ nha anh em nhớ nha ừ. em là thằng cầm sóc lọ nha Your literary honor English sir. Lấy nhà anh nghiệp ơi. We're from Vietnamese bro. Ê, bạn mất lọ máu đây nhá. Ờ, ê, ê, ê thằng nước ngoài ăn máu thằng nước ngoài ăn máu thằng nước ngoài ăn máu đây đây đây đây đây đây đây bên này bên này bên này rồi anh ơi bên này bên này bên này đâu ở đâu đấy bên này ấy ba người đi cùng nhau không nhìn thấy em à bốn người mà đây đây đây đây đây đây đây em em là thằng đây đây đây mất ở đây này ok anh tên mà đi một quỷ rồi anh cầm máy ảnh đấy Ok, anh cứ cầm máy ảnh ấy, em cover cho Anh cầm máy ảnh ấy, để em nhận biết anh cứ, cầm cứ cầm cứ cầm máy ảnh nha Đi đi ra đây em ơi Anh Hiệp cứ chạy vòng vòng ấy, <laughs> em đuổi theo Hiệp không kịp à, luôn Hiệp đây, đây ra ra anh hiệp vừa chạy góc này anh hiệp vừa chạy góc này tôi kiếm kiếm kiếm cái đẹp pin á bất bị bá anh hiệp anh hiệp anh hiệp anh hiệp bất bị bất bị bá rồi đâu đâu đâu đâu đấy anh hiệp đấy bán cái lột ạ địt mẹ Tao đéo ăn máu. Cái gì đấy? Chắc chắn là mất rồi anh chạy trước lại trừ lại trừ lại. Anh đánh luôn xem nha, tí xem nha. Ôi ôi ôi. Đây đây đây em cầm súng lọ. Anh Thanh. lấy cái đây pin nào. Đâu anh Thanh đâu? Lên lên lên. Anh trên trên trên bên trên. Rồi lấy không? Không. À có chích này. Bây giờ thằng, thằng mày uh, Anh Thanh cầm anh Thanh cầm đèn pin đi anh tay cầm đèn pin đi đây đây đây rồi anh hải cầm máy ảnh em cầm sóc lọ ok để biến để biến cho để biến không để biến trước nhá Thảo Phương đứng ở đây để anh mày đặt cháp đứng đây 5 giây tao đặt mày biến luôn cẩn chết hết luôn biến luôn cẩn chết không mày cứ ở đây anh biến chứ biến chứ biến chứ có có bốn người thôi mẹ nếu mà ngay thẳng thì sợ gì đúng không em sợ gì anh đặt cái check ờ. em cầm sóc lọ nha biển cắn luôn anh em biển cắn luôn biển cắn luôn cắn luôn xác cảnh sát cảnh sát cảnh sát cảnh sát vâng ơi cảnh sát ok anh ok anh ok nó phải quay về cứu mà tí qua cổng mà vốt luôn tí qua cổng vốt chết luôn à, nó bên dưới tầng 1 này đi đây đây đây bên này bên, bên này bên này bên này bên này hay em ơi Đưa đợi qua cổng à? Không không không giết được nó nữa à? Sao một, một, một thằng đấy à? À hai mày phải giết, anh ở đây anh cắn thằng kia đúng không? Em em phải giết, em phải giết anh ơi, ờ, em giết mới được. Ok ok. Đâu tìm nhở? nó, tìm Đâu nó. Không thì qua cổng mình bắn nó luôn là xong qua cổng đi qua cổng bên, bên trái đây, đây, đây, qua cổng bên trái đấy. ảo đấy anh ơi điệp cờ đấy chạy đây em ơi chạy đi bắn ảo anh ơi điệp cờ đấy Đấy rồi, đây, đây, nó, nó ở giữa, nó ở giữa ai Đây, đây, đây, đây Địt comment tâm giả lẫn lộn hết rồi <laughs> sorry anh hiệp ra sorry đi hiệp sorry anh hiệp chỉ ra ra solo à? ớ ớ ớ giỏi à? À? phương đâu phương đâu em tiếp rồi anh đang hồi sinh này nó 4 giây nó hồi này đây đây đây đây còn nhiều thời gian nó hồi hồi sinh mẹ rồi mình thấy mà Thôi đi ăn máu đi em Thì, em thì cắn chết nó rồi. luôn Tí nữa anh cắn chết nó Cắn chết em luôn rồi còn gì nữa Thôi bốt Lồn mẹ Thôi bốt đi bốt đi bốt đi bốt đi bốt đi Má à, Như nào Nhào dạ. <laughs> anh ơi đây là lần đây mày em <laughs> ảnh mình nghi ngờ nó gắt lửa bỏ tay người rồi lại lại bảo bảo bảo anh bảo anh hiệp tại à, anh hiệp anh đi từ chốt cục máu ra mà lúc anh đi qua cục máu bê vẫn còn hiểu chưa em ăn em ăn em ăn em ăn lúc nào vậy thằng nơi ngoài đâu thì cái cái chốt ai đi một mình thì tới mình mà mất máu nói, nói chung là thằng kinh của phách mình mình cứ hơi nghi tay nó phách thì phách thằng nước ngoài vẽ lên ra rồi <laughs>